Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với nhân vật DK. Thì như anh em đã biết, DK là một trong những nhân vật đời đầu của mũ online, bao gồm là DW này, NF này và DK là ba nhân vật đầu tiên từ ngay từ season 1 và cho đến bây giờ là season 16 gần như 15 năm gần 20 năm trời của người ta nhân vật DK đã trải qua rất là nhiều biến cố từ lúc bị nép khi mà mất choáng không khi cầm rêu mà mất choáng rồi được tăng skill mới rồi được bút các kiểu thì em nó bây giờ trở lại với một sức mạnh cực kỳ đáng ngờ ngày xưa thì chúng ta chỉ build DK với skill đâm gió hoặc là đâm gió mở rộng của Matabot hay còn gọi là Fire Blow nhưng mà đối với season 16 chúng ta sẽ có một skill mới gọi là skill work blow đây mình sẽ cho anh em thấy và đối với skill này thì chúng ta sẽ có cái tầm đánh xa hơn cũng như là skill nó rộng hơn không khác gì một nhân vật đi theo dòng EDE e cả tầm đánh rất là rộng đây đi theo đường này đưa ra làm sao đối với video về BM mình sẽ làm hai dạng một dạng BM sẽ không có put nick và một dạng sẽ có put nick và ngày hôm nay trước mắt mình sẽ build không có public để xem khả năng diệt quái của em ở làm sao tỷ lệ diệt quái trên một giây là bao nhiêu con đầu tiên chúng ta sẽ bật là bảng C đối với bảng C của em nó tối đa chúng ta sẽ có 2492 pol kể cả lúc ăn hoa quả và set áo quần của em nó set áo quần yêu cầu tối đa là 1188 sức mạnh để có thể mang vũ khí thì làm sao vũ khí sẽ cũng là 1198 hoặc là ED 1181 tùy anh em muốn đi theo đường nào và ngày hôm nay mình sẽ đi theo đường stain chắc chắn là đi solo là phải stain cái mã key thôi như các video trước mình đã nói với anh em thì muốn biểu nhân vật nào thì chúng ta cũng phải cân đổi giữa điểm bảng master A đây và bảng C tất nhiên mình sẽ tăng ở bảng con đầu tiên chín anh em tăng vào ô này sẽ giảm khả năng hư hỏng của trang bị nhé nhé đi PM thì chỉ cần tăng hồi mana 9, 10 tiếp tục hồi HP 9, 10 đối với hồi Agi thì sẽ tùy thuộc sau này mình nhưng nhớ là DM sẽ không cần nhiều A, A ghi cho lắm mình sẽ giữ nguyên chưa tăng một tiếp tục mình sẽ tăng với 10 điểm cơ bản sau này như điểm sẽ, tăng thêm không mỗi vàng tiếp tục 10 điểm cơ bản với khả năng phòng thủ thành công như vậy là chúng ta đã tăng được 10 điểm tiếp tục mười ở BM mình sẽ khác một chút so với sụt về BM sẽ khá dư điểm khi mà chúng ta không cần tăng quá nhiều pol vào tất cả các cái ô mà như Manasiu này kia nên chúng mình sẽ dồn pol vào ta BM là một trong những nhân vật rất cần điểm mình sẽ tăng mắc vô 20 nhé 20 agi để có tập đánh tốt hơn anh em có thể thấy là được cải thiện rất nhiều hai mươi tiếp tục hai mươi ne e. tại sao lại bm cần ne e? anh em có thể thấy khi chúng ta tăng ne e, thì skill attack power của em nó sẽ được tăng lên và cách tính đau của em nó rất là khá phức tạp nhưng là đơn giản là skill đan nhân với phần trăm win nhân với attack power này atk power này với nhân với skill attack power này nên anh em mà càng tăng e này thì khả năng lượng đam gây ra càng nhiều nhưng mà anh em phải cân đối anh em tăng khoảng dự e này e thì không đủ côn tăng vào nhưng nhẹ làm cho em nó đâm ít hơn thì lượng đam lên lại nó sẽ không hiệu quả 19 20 anh em thấy chưa mình tăng 20 điểm và bây giờ mình đã được được 211 phần trăm tiếp tục chúng ta sẽ quay trở lại với điểm tôn cơ bản tôn cơ bản là gì tôn cơ bản là anh em tăng vừa đủ để mang được tất cả các món đồ này chúng ta chú ý đối với áo quần thì bây giờ chỉ cần 1052 là sức mạnh là chúng ta có thể mang được nhưng mà vũ khí nó sẽ cần là 1062 nên bây giờ mình sẽ tăng 1062 vào anh em đợi chút mình di chuyển cái này qua cho nó dễ việc ADD SQR 1062 và đây là star của sức mạnh điểm sức mạnh tối thiểu cần phải có nha nhé bây giờ là gì AGI yêu cầu 228 và AGI là yêu cầu 255 tiếp tục ADD AG 255 383 là điểm A sức nhanh nhẹn tối thiểu mà nhân cân bây giờ mình đã gọi mang tất cả các đồ lên đấy mình thấy không khác biệt lên đất trái lên Đây mình sẽ để vào bên này một chút đấy đất trái lên ừ, nhận vô thủy bài quỷ lỗ đâu tăng phần trăm một cái nguyên 4 bằng 15 tiếp tục nó sẽ đi ra không có nọc slot mình sẽ sử dụng ở bên này vì mình đang sử dụng ở earring hồi AG cộng 10 và tăng nhanh nhẹ lên 7 nếu như anh em không có điều kiện thì sẽ phải cân đổi lại điểm nhé và trong video này mình sẽ chỉ luật như vậy là chúng ta đã có côn cho em nó đối với cô như vậy thì mình nên tăng thêm tất cả các điểm này như là nào đó làm sao vì mục đích cuối cùng của mình vì mình đưa nhân vật này theo đường là xuống góc và lâu nên chúng ta sẽ phải cân đối điểm agi và sức mạnh với sức mạnh thì chúng ta sẽ có khoảng một hai ngàn hai ngàn sức mạnh là chúng ta đã có được bonus attack power và agi agi mình sẽ giới thiệu với anh em một web đây sẽ cho anh em thấy như anh em đã thấy trên web viewer mua online thì mình đang sử dụng theo skill distab nghĩa là đối với attack speed là từ 188 đến 229 chúng ta sẽ có được là 214 khả năng tấn lần đánh hit như vậy nếu như mà anh em tăng lên tầm này từ 188 này anh em tăng lên tầm 189 hay 190 thì nó sẽ giống như là 188 mà thôi nên chúng ta sẽ phải cân nhắc có nên lên 230 hay không hay là chỉ nên giữ 188 cp ok anh nhé bây giờ mình sẽ quay lại với nhân vật đề cao của mình và mục tiêu của mình là gì mình sẽ cố gắng build nhân vật DK này với attack speed là khoảng 188 như hồi này và bây giờ chúng ta có bao nhiêu 159 attack speed nhưng anh em phải lưu ý với bảng Matra chúng ta sẽ có được thêm 10 speed ở đây attack speed thêm một điểm và 10 điểm là sẽ mở speed mà sử dụng chỉ một tay nên đối với 188 chúng ta sẽ trừ đến 10 điểm như đạt để chúng ta sẽ tăng vào mặt 3 thì chúng ta sẽ còn là 178 tiếp tục ở bata 4 chúng ta có thêm một ô để tăng được attack speed nữa mình sẽ di chuyển qua skill work Below đây là chính là skill work Below và tương tự như bata 3 chúng ta cũng có thêm được 10 điểm và attack speed nghĩa là tổng cộng là chúng ta có 20 điểm thì đối với 20 điểm chúng ta sẽ có là 188 từ đi 20 sẽ là bằng 168 điểm nghĩa là chúng ta chỉ cần only need at ATK speed bằng 160 168 à, để đạt được 168 ATK speed này thì chúng ta sẽ phải tăng vào áo đi tiếp tục 161 60 và chúng ta sẽ cùng xem là bao nhiêu điểm sẽ đạt được một ATK speed nha nhé bây giờ mình sẽ phải tăng cho nó lên 162 đạt rồi 162 tiếp tục mình sẽ cộng tiếp xem bao nhiêu agi điểm agi nó sẽ tăng lên một autocaspic nhé nhé một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm đấy mười lăm điểm mười lăm con agi sẽ bằng một articastic sau vì vậy từ 168 à, 168 này 16 168 trừ đi 163 chúng ta sẽ bằng với 5 điểm nữa đối với 5 điểm này thì cần phải tăng bao nhiêu a ghi thì chúng ta như hồi này tính được ta lấy 5 nhân với 15 là bằng 75 phút bây giờ mình sẽ tăng đến 75 con và agi nó sẽ lên thành 168 nha anh em viết add agi bằng 75 đúng chưa nha 168 tròn thôi đây là điểm tròn khi mà agi cần thiết để tăng được 168 speed tiếp tục như sẽ làm điểm chúng ta sẽ tăng vào đâu mình sẽ chủ yếu tăng vào NE e. thì mình nhớ là đối với NE e, chúng ta sẽ cần với 10 điểm năng lượng để đạt được một Artifact Power đây là 608 65 nghĩa là mình tăng 60 điểm 60 60 chia cho 10 là được 6 nó sẽ được 6 rồi 60 vôn ME sẽ bằng 6 ATK power nghe em tiếp tục mình sẽ tăng những con sẽ ADD N E này 60 đúng chưa từ 285 từ 285 cộng với 6 ta sẽ bằng 291 ok chưa nhé tiếp tục tăng này mình sẽ tăng vào stem mà thôi tăng tăng vào stem thì tắt power nó sẽ tăng lớn ok như vậy là chúng ta đã tăng được điểm gần như là đẹp nhất đối với bảng C chúng ta sẽ quay trở lại với bảng mắt 3 đây tiếp tục với bảng skill chúng ta sẽ tăng 10 điểm vào attack secretary trước mắt cái đạn và 10 điểm và Sugokuri Mastery nó sẽ tăng được thêm một rank nhé nhé 10 điểm tiếp tục mình sẽ tăng vào Weapon Mastery 10 điểm mình sẽ tăng tất cả các điểm cơ bản tiếp tục tăng vào disrupt standard 10 điểm tại sao phải tăng vào ô này đây là ô cần thiết để mở được disrupt property nha anh em phải để ý đây yêu cầu của Trung Quốc Blow Bit là yêu cầu Disrupt Proficiency Proficiency à, 10 điểm nên chúng ta sẽ phải thăng bằng ô này mà thôi tiếp tục 10 điểm sáu tám chín đấy rồi bây giờ chúng ta đã thỏa mãn điều kiện nghe thấy ra cái sau khi học xuống quốc lâu chúng ta sẽ di chuyển qua một số 2 và đưa em nó xuống ngoài ra chúng ta cũng sẽ có được file blow thì mình đã học rồi mình sẽ tiếp tục đưa xuống skill dòng máu máu số 3 đây là ba skill cơ bản tiếp tục quay lại với bảng master 3 thì master 3 mình sẽ tăng phải yêu cầu tăng tiếp 10 điểm vào máu để tăng khả năng trụ đường của em nó máu ít quá thì quái nó sẽ đánh và chúng ta dễ chết ừ. lại lạc hay sao ta 10 rồi tiếp tục bảy tám chín 10 tiếp tục chúng ta sẽ tăng vào max mana để có thể mở khóa được max máu ở dưới max AG 8 9 10 tiếp tục chúng ta chỉ tăng tiếp với 10 điểm max HP nếu như thì là dư điểm chúng ta sẽ tiếp tục tăng tiếp nếu như mình đã build với nhân vật sẽ chơi ở video trước đối với skill bonus tôn này mình sẽ không tăng nó được cái đẹp nhưng mà thật sự rất là thể nha nhé không nên tăng qua bảng attack tấn công chúng ta tiếp tục tăng 10 điểm vào attack đây để có thể mở khóa được two hand one hand búa 6 7 8 9 10 rồi bây giờ mình sẽ dùng vũ khí một tay tiếp tục 9 10 rồi ở đây như hồi nãy mình đã nói chúng ta có cái gì chúng ta có 168 và ở ô này chúng ta sẽ có 10 điểm vào attack speed anh em sẽ cùng xem nha 168 này nhưng mà chúng ta tăng vào quan hệ này chúng ta sẽ được tăng lên tích thêm 10 điểm mình sẽ tăng lên tục luôn anh em thấy và nhập con lại 110 bây giờ là 178 ok anh nhé tiếp tục gông máu đối với gông máu mình sẽ tăng lên 10 điểm Đấy. Rồi. Tiếp tục mình sẽ tăng vào Mình mua ma tắc power 10 điểm tiếp tục mắc minimum tôi thì lại tăng 11 điểm rồi được không sao mười một trong tạo mười một đi tiếp tục mình sẽ tăng vào attack spray khi mà tấn công thành công chúng ta có khả năng hồi lại năm máu với tỷ lệ hồi là 50 phần trăm sẽ phải tăng mười điểm vào đây để tăng khả năng trụ đường cứ mỗi lần chúng ta đánh quái thì chúng ta sẽ được hồi lại năm máu 10 điểm chúng ta sẽ hồi là bao nhiêu đây ba mươi bốn ba mươi hai máu rất là tốt lúc bồ đa một trong những lợi thế nhưng mà các season về sau lượng đam của chúng ta rất là nhiều nó lát là gì 8 điểm 9 điểm mười điểm ok tiếp tục để xem chúng ta sẽ còn dư bao nhiêu 8, chín rồi vâng. ok như vậy chúng ta sẽ mấy bài điểm mấy bài điểm này mình sẽ tăng tiếp 5 điểm đi thì lượng đẹp của BM cũng khá là ok 6 phần 8 6 phần 9 này đây 6 phần 9 rồi nên 15 đẹp là được rồi mình cảm thấy là ổn định rồi tiếp tục 20 điểm thêm 10 điểm vào attack sẽ ray đẩy từ lên mid down thì đi TVM chúng ta tiếp tục còn 82 phone 82 phone mình sẽ tăng tiếp 20 điểm vào phần mặt của mình để tăng khả năng gây đam tối đa và để tăng khả năng gây đam tối đa mình sẽ cũng tiếp tục tăng vào một điểm từ 32 đến đến 34 chúng ta còn 71 điểm 71 điểm này mình tiếp tục sẽ tăng vào khả năng xuyên giáp 20 điểm 20 tiếp tục 20 còn dưới 51 điểm tiếp tục tăng vào khả năng maximum down 20 chúng ta còn dư 42 điểm tiếp tục mình sẽ tăng vào bác mid chúng ta sẽ tăng được 5 đam nhưng mà tấn công quái trong vòng hai ô mình sẽ tăng ở đây ba hai ui việt nam người ta rất là nhiều nữa nha gần như là mình đi theo kiểu mắc đam luôn PVM thì chỉ có mắc đám mà thôi uh ừ -huh. chúng ta ghi 22 điểm 22 điểm này mình sẽ đây nào thôi mình sẽ lấy 10 điểm hồi HP khi mà tấn công quái khi mình giết cái này là giết quái nhé chín mười với 12 điểm mình sẽ tăng vào một điểm tiếp tục một điểm vào hồi AG nếu như mà lát nữa ta thiếu AG nhiều thì mình sẽ tăng thêm 10 điểm vào đây nếu như không mình sẽ khả năng cao là mình sẽ tăng tiếp 20 điểm vào áp suất này tiếp tục bây giờ lượng attack à, power của em đó là 5000 tí mình sẽ tiếp tục quay trở lại với master bot đối với master bot để tăng được swap blow chúng ta di chuyển qua 1 2 3 4 và 5 tương tự với các skill khác mình sẽ tăng mắc điểm ở ô đầu tiên để mở khóa bonus anh em hãy để giá skill down của Smoke Blow nó sẽ thấp hơn Fire Blow nha nhé 19, 20 ok 15 điểm tiếp tục tăng 20 điểm rồi như inhibit F3 18 20 ở đây chúng ta sẽ có Interface Attack Speed đây mình sẽ di chuyển cái này qua một chút chúng ta đã có 178 như hôm nay chúng các bạn còn nhớ là mình đã nói là chỉ cần 188 là đủ tiếp tục 50 điểm vào ô English Attack Speed rồi bây giờ ta sẽ quay trở lại với số 1 Phú Quốc 188 như thế nha chúng ta phải tính tròn điểm chuẩn tương điểm BM của chúng ta mới bằng được tiếp tục 20 điểm vào đạp yếu tố 10 điểm 20 điểm vào và phần đá mình English để tăng đá một bộ khí lên mình nhớ không nhầm là 20 điểm sẽ là 15 phần trăm đúng rồi 15 phần trăm tiếp tục tăng vào 40 điểm vào mặt máu về mắt ta 4 thì lượng máu mang lại rất là nhiều gần 3.800 nên đây là ô bắt buộc chúng ta sẽ phải tăng mình sẽ tua lên đoạn này ok như vậy là mình đã tăng được 40 điểm vào mặt máu ok chúng ta tiếp tục với mặt tơ 4 đối với chúng ta còn được 345 điểm và bây giờ là gì chúng ta có 20 pol vào start English chỉ cần thêm 5 điểm nữa là chúng ta sẽ mở khóa lên 40 thì đối với 5 điểm này mình cũng đã học thêm được skill là gì five blow và chúng ta sẽ tăng thêm 5 điểm để được mở khóa nớt mặt master 4 ô đây mình sẽ tăng 5 điểm 1 2 3 4 và 5 bây giờ chúng ta sẽ có 40 điểm có thể tăng đối với 40 điểm này mình sẽ chủ yếu là tăng vào sustain để tăng được khả năng attack power của em nó chúng ta sẽ cùng tăng lại và mình sẽ tua những phần này là bỏ qua phần này luôn để tiết kiệm thời gian cho anh em ok như vậy là mình vừa tăng tiếp 40 điểm vào Osta tăng hết điểm vào sức mạnh và bây giờ lượng attack power cũng đã đạt được là 5 còn 7 cho đến 6 còn 2 tiếp tục ở đây mình sẽ không tăng vào giáp cũng như là đẹp wing mình sẽ tăng chủ yếu vào skill dam ở dưới đây mình click đam tăng điểm của master 4 skill dam và tăng đa của mình đối với BM Max đồ như mình nhé mình sẽ tăng vào bridge còn để như anh em mà đồ thấp ấy, thì sẽ phải tăng vào độc ok mình tiếp tục tăng vào 20 điểm mục đích của mình là sẽ mở khóa đây mở khóa hết tất cả những ô này đều là mở khóa 40 hết mười và 10 điểm bao nhiêu rồi chúng ta đã mở khóa được 10 điểm ô này cần bao nhiêu 20 điểm nữa nhiêu đây chúng ta sẽ cân 24 điểm 22 điểm trời ơi rất là nhiều điểm 32 điểm tăng mắc ô này 30 luôn chúng ta tăng vào ô này sẽ tăng đam của khả năng bleed đam nhé đam chảy máu 80 để xem chúng ta cần bao nhiêu điểm nữa 40 điểm nữa để có thể mở khóa 40 10 10 đây là mở khóa 40 cần 20 điểm nữa chúng ta cần 30 điểm nữa ở ô bonus bị búp này để có thể mở khóa được bonus win lên 40 điểm 30 điểm à mình sẽ tiếp tục tăng vào book này cả 30 luôn đi Đúng rồi tiếp tục tám chín mười ok như vậy là chúng ta mở khóa 40 điểm 40 điểm và 40 điểm trước mắt mình sẽ tăng 40 điểm vào English Dam hôm nay thì nhân màng mình nó hơi lắc nhân không cả sáu ba ba ba năm chín là bốn mươi tiếp tục mình sẽ tăng 40 điểm vào môn này sẽ tăng vào sức mạnh tương tự 40 điểm và 40 điểm 40 40 40 nhân 3 là chính là 120 và vừa tròn điểm luôn nha nhé ok như vậy là mình đã tăng được 40 điểm start vào sức mạnh cũng như 40 điểm vào tăng skill và 40 điểm vào tăng khả năng gây đam của Winbot thì sau khi tăng điểm của bảng Master A xong thì lượng attack power của mình đạt được là từ 7.2 cho đến 7.7 và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trên quái để cảm nhận sức mạnh của em nó up!